này mà cùi chuẩn cui luôn anh em ạ con này là mình thấy nó mấy lần rồi mà chỉ ăn được thôi này chuẩn cui luôn con mồi ta ba mình à, hung hăng quá nè nhiều con nó hơi dè chừng con này mình thấy lâu rồi anh em ạ chưa có dịp à, xử lý nó thôi 买呗。 hơi vướng cây con là chuẩn zin cui luôn nha anh em chuẩn đét luôn mẹ rồi con mồi tara của mình chơi rất là nóng tính nên là nhiều con nó ngại lắm nếu mà là con mồi thực chiến thì ăn đò nói, nhưng mà con tara này dữ quá Đấy, con này nó hơi ngại cánh này rất là người đòn này đấy Chuẩn cui luôn trên máy mà đi đâu được Ok nha anh em Cùi đã về đội của Quảng Tara nha Ai kết con bội này thì à, liên hệ mình Số điện thoại là 01692 885 188 Để à, dinh em lân cui à, đánh lại mồi này về về đội nha anh em thấy à, lực cái con mồi à, tara của mình chơi có ổn không không bao giờ xù chim ok ra quay cái màu ngắn cho anh em xem Now, now. Now. Đây anh ơi, trồng cái nào nó rất là ngắn thôi nhá. Mình gỡ bổi đây một tí chứ. Phải hết bổi rồi. Đây, ta ra đây là ta ra.